bài nó sẽ có một cái ký hiệu riêng để cho các bạn uh, uh, xem ha thì uh, mình có thể nhìn xuyên lá bài một cách rất là nhanh chóng ha những cái ký hiệu đó mình học trong tầm nếu mà học cho thuộc lòng thì tầm một tiếng đồng hồ là các bạn đã quen với những ký tự đó rồi ha thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và test cụ thể hướng dẫn cho các bạn cái cách mà được ký hiệu ở trên cái bộ bài này nó như thế nào ha và chỉ cho các bạn cái cách xem bài này nó có dễ hay không ha đây bài này là bài tam giác nha các bạn đây bài tam giác ha đây các bạn nhìn bài này ha đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem mỗi một bài nó sẽ có một ký hiệu riêng của nó nha ví dụ như bài tam giác thì sẽ được ký trên ký hiệu trên hình tam giác và bài số là ký hiệu trên góc còn bài ô vuông là ký hiệu trên từng cái ô vuông ha bài tam giác này nó sẽ ký hiệu trên từng cái tam giác nào đây các bạn thấy tam giác thứ nhất không một bên mờ và một bên đậm này các bạn thấy không theo thứ tự từ trái qua phải nhé các bạn nếu mà m phía bên tay trái nè sẽ là con một này con xì á đây con hai sẽ dời qua đây 3 sẽ là cái tam giác thứ hai bên tay trái 4 sẽ là tam giác thứ hai bên tay phải này các bạn thấy không theo thứ tự dần nè con 5 sẽ là tam giác thứ ba nè 6 sẽ tam giác thứ ba bên tay phải nè theo thứ tự từ trái qua phải nha các bạn 7 là tam giác thứ tư nè 8 là bên tay phải tam giác thứ tư nè 9 là tam giác thứ năm này các bạn thấy không con 10 là qua bên tay ờ, phải tam giác thứ năm bồi thì là thứ sáu nè đầm thứ sáu nè và con già là tam giác cuối cùng nha các bạn đây các bạn thấy không cực kỳ dễ nhìn nha các bạn khi mà các bạn vào sòng sới các bạn chia bài ra thì rất là dễ nhìn luôn không có bất cứ bất cứ một cái cái uh, ký hiệu nào mà cho chúng ta khó nhìn đâu ha rất là dễ khi mà các bạn lên mua hàng họ nhân viên họ sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn nha đây có từng ký hiệu nè các bạn chia bài xuống là các bạn biết đây là con máy con máy liền ha đấy rất là ok luôn thì đây là về phần bài lỗi tam giác tiếp theo mình sẽ test cho các bạn xem bài lỗi số ha khi mà các bạn mua hàng về thì các bạn tập trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi là các bạn đã đi chơi được rồi ha rất là ok luôn Tiếp tục là mình sẽ test cho các bạn xem bài số nhé Đây Bài lỗi số Đây có teo con teo bình thường nhé các bạn Cái này là Cái này là bài tam giác luôn Để mình đi lấy bài số Bạn đợi xíu nhé Đây ha các bạn, đây là bài số nè mình sẽ mở ra và hướng dẫn cho các bạn cái cách xem bài số như thế nào nha đây bài số này thì các bạn có thể coi được nhìn rất là ok luôn đây bài số nó sẽ được ký hiệu trên những cái góc này các bạn thấy không đây. Số 1 sẽ là con 1 này, con xì. Này là số chấm hỏi sẽ là con 2 nha các bạn. Đây. Số 3 sẽ là con 3 này các bạn thấy không? Rất là rõ nha. Đây. Số 4 sẽ là số 4 nè. 5 sẽ là số 5 này các bạn thấy không? 6 nè. 7 nè. 8 nè. Con 9 này các bạn thấy không? Nó có đều ở bốn góc nha các bạn. 10 là con dấu cộng nè Bồi nè Con đầm nè Già nè các bạn ha Rất là Rất là dễ nhìn thôi Đây Tiếp tục ha Tiếp tục mình sẽ Test hướng dẫn cho các bạn một lần nữa nè Các bạn thấy không Ký hiệu ở 4 góc Đây là đây sẽ là bài à, bài số nha các bạn còn bài ô vuông nè mình sẽ chỉ cho các bạn cách xem của bài ô vuông ha đây bài ô vuông thì nó sẽ được ký tự trên cái hình ô vuông đây bài ô vuông nè các bạn thấy ô vuông không ô vuông thứ nhất mà mất ở phía dưới bên tay trái sẽ là con một con xì tiếp theo con hai sẽ được dời lên phía trên bên tay trái con 3 sẽ mất luôn đây 4 sẽ là mất ở một phần bên tay trái phía trên 5 là mất một phần bên tay phải phía trên ha 6 là mất hết nè 7 là mất phía bên tay phải ở trên con 8 là ở dưới con 9 là mất hết nè con 10 là mất ở phía dưới bên tay phải con bồi là mất ở phía bên đây tay trái phía dưới bên tay trái ha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 bạn nào mà cần cái cơ sở nào thì các bạn cứ lên trực tiếp cơ sở đó để được nhân viên cho các bạn xem hàng và test hàng trực tiếp nha Ok thì các bạn lấy về sử dụng Còn không thì các bạn có thể lên để tham khảo tất cả những cái bộ đồ chơi cờ bạc bên cơ sở của mình Ví dụ như là bài ví dụ như bài lá nè, bầu cua, sóc đĩa, tài xỉu Thì bên mình đều có để cung cấp cho các bạn nha Thì à, những cái bộ bài những cái bộ bài lỗi công ty này giá thành của nó cực kỳ rẻ nha các bạn các bạn có thể mua về để chơi những cái sòng sới nào nhỏ các bạn có thể mua thử về chơi nếu ok thì các bạn lấy về sử dụng ha thì à, đây là những cái bộ đồ chơi à, ờ, bài lỗi bên cơ sở của mình thì cần thì các bạn có thể các bạn zalo với mình mình sẽ gửi mẫu cho các bạn xem nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha